một cái nịt còn cái nịt ăn đi không ăn à killing green nói anh em là mà game này 85 phần trăm win 85 phần trăm chỉ có mà 15 phần trăm đấy mà bên kia năm thằng mới hết ba thằng kể thôi ấy, mới thua thôi ừ. nó pit con nearly thì ăn để chơi con gì hay là ao à chơi con khác nha em nhé mà nó hỏi nó nó nó, hỏi câu mà nó làm tao mất uy tín quá ờ giờ mà nó biết con Nelly thì anh chơi con gì anh hay ao anh em mới xem stream nó mà thì, thì đúng rồi con gì thì biết con Nelly là chơi con khác không chơi con gì là con gì à là chơi con gì á muốn biết là anh chơi con gì đúng không thì anh sẽ chơi con khác cái team này mấy ông nhá mẹ tuyên bố mấy ông luôn team này win khoảng tỷ lệ win nhá khoảng không không đừng khoảng 85 phần trăm tỷ lệ win rồi ghê chưa 85 thôi 85 phần trăm xương xương thôi còn mà 15 phần trăm kia là là 15 phần trăm mà gặp kiểu mà năm thằng mà hết ba thằng cày thuê thì thì thua chịu ờ. mà còn mà mà mà mà theo như logic mà bình thường nhá cái team của tôi mà 85 phần trăm mua địt con mà gặp ui mà không thấy Elo tìm game lâu không? Mình kim vương 3 Gặp một thằng cao thủ mà ba thằng kim vương 1 Thế mà không tìm Elo, không tìm game lâu thì thì thì thì, thì, thì, thì chịu Anh em search đi, anh em search mấy thằng bên kia đi Mình chắc chắn với anh em luôn cùng cùng tầm mẹ cao thủ với kim vương 1 đấy ngoài ngoài ngoài dưới tầng ngoài dưới tầng ngoài dưới tầng ngoài dưới tầng ngoài máu máu máu máu flash đi mày flash đi rồi chơi lông chơi lông chơi lông chơi lông ai à, à cái hạt thông anh à, anh không có với cái hướng của nó được à giờ thế giờ thế Cọc cái nịt thôi à Cọc cái nịt sao đây em Sao mà còn nịt Sao đây <laughs> Sao đây Còn cái nịt Còn cái nịt Ăn đi Mà Killing Green Nói anh em là mà game này 85% win yeah. 85% có mà 15 phần trăm đấy mà bên kia năm thằng mấy ba thằng kể thôi ấy, mới thua thôi rồi ừ. hết máu anh em ơi trời ơi mai kìa bỏ đi bỏ đi lia lia lia lia chuột à, vô con lính để smile à, smile lính nào mà mà mà mà cái gì ghê đấy cái gì ghê đấy cái gì mà ghê thế căng thẳng thế căng thẳng thế không flash không flash không flash không flash căng thẳng đấy chú em mẹ hai hai hai good good good job hay thế nhỉ Sao hả béo Rồi sao Rồi sao ừ. ai à Khéo Béo cao thủ khéo Khéo nhưng mà vẫn chết chết Cái team của mình á Ngay cả đầu game cũng mạnh Còn về lết cũng mạnh Combat càng mạnh Ờ Là mạnh khắp uh, mặt trận luôn Ui, ui, ui. Rồi, lên thôi để sứ giả anh em nhé tí rồi thả thả nhiều tí do tim bạn dở à sao lại do tim bạn dở nhìn là mình phải nhìn tổng quan, là tim mình mấy ông thấy có liên quan không Ui, tim mình liên quan bảy đáy à tốt nha một cc nha ờ, uh, là hai nautilus là một hai ba là năm ac là 6 cái cc mà tim mình hơi bị khỏe khỏe cả đầu game uh, đầu game giữa game combat cũng khỏe lết game cũng khỏe cho cái bằng gà sao ghê ghê ghê nhất em nhất về ông này coi té chim cúc chào Phi nha chào Thanh Tâm nha hello em ra ngủ tối xem mà ok bạn ơi mình stream nhiều mà lo gì anh em nào mệt hay là uh, là đi làm thì tối mới xem Ôi rồi game mà gì ra đâu ra là chơi luôn ra là chơi luôn đúng rồi ra là chơi luôn lùi tí em ơi kéo là chơi luôn gọi là nó chả có gì để nó đánh mình cả anh em ạ ui à. kéo thì chơi luôn chơi luôn là chết luôn à nó bỏ được kìa hai chơi luôn rồi chết luôn nó có người sau đấy nó có người sau nó mới ờ, nó có người sau anh em ạ có người à <laughs> ơ à. ôi chịu mình không có đọc uh, suy nghĩ của ông này được mình tưởng mình tưởng nó có người sau á nó mới tự tin đấy chứ ai về không không có người rồi cho con sứ giả là win chốt con sứ giả là win anh em thấy ờ, cái cái tỷ lệ thắng 85 phần trăm của tôi ờ, tôi nói nó có sai không tôi nói 85 phần trăm đi gọc gì được chưa được chưa được chưa uy tín chưa em hiểu ra cái gì